sợi bánh tráng này thả lên những cái, cái cái lệch là cái mình do mình gập đôi rồi không cho nốt của mình em muốn thì em gập nhỏ này nó đỡ lệch ừ em mượn thước kẹp em đo thôi thước kẹp thước kẹp Tony.